Kính thưa đại chúng, gần một tuần nay thì cả thế giới xôn xao vì cái cuộc chiến tranh xảy ra giữa nước Nga và Ukraine. Và cả thế giới đang rất là xôn xao. Chúng ta lại thấy cảnh bom rơi, đạn lạc, vào máu chảy đầu rơi, nhà tan cửa nát, quê hương sơ xác điêu tàn. Nhìn thấy những cảnh rất là xót xa à, chúng ta là những người phật tử thì chúng ta không thích chiến tranh chúng ta yêu hòa bình cái đó là cái sự thật tôn giáo đạo phật là một tôn giáo hòa bình phật giáo từ xưa nay đức phật là cái người mà đem hòa bình đến cho chúng sinh đem cái an lạc đến cho chúng sinh à. thế cho nên chúng ta là con phật chúng ta cũng thế chúng ta rất yêu chuộng hòa bình à. chúng ta không thích chiến tranh không muốn có chiến tranh à. Vì khi chiến tranh xảy ra thì dù là bên nào đi chăng nữa, chính nghĩa hay phi nghĩa à, thì đều là mất mát, đều là chết chóc, đau thương hết. Cái đấy là sự thật. Đất nước chúng ta mấy chục năm hòa bình rồi, à, bây giờ nghe thấy tiếng súng nổ, à, nghe thấy tiếng bom nổ, chúng ta thấy rất là sợ. Ai đã qua cái, cái thời gian chiến tranh thì đều cảm nhận được cái điều này. À, cái lúc chiến tranh chỉ mong sao dứt được tiếng súng, tiếng bom, dẫu phải ăn cháo cũng thấy vui còn trong chiến tranh rất sợ chạy loạn chạy giặc rồi chạy bom chạy đạn xuống hầm xuống hố rất là sợ đó và chúng ta là người con phật chúng ta yêu chuộng hòa bình chúng ta quý trọng sự độc lập sự tự do và chúng ta không bao giờ muốn mình trở thành người xâm lược và cũng không muốn ai xâm lược đất nước của chúng ta không muốn. Thầy nhớ trong Kinh Đức Phật có dạy về bảy pháp à, à, mà giúp cho đất nước không bị bại vong, một đất nước được cường thịnh. Hôm nay Thầy xin nhắc lại với đại chúng một chút để làm gì? Để cũng mong muốn à, tăng ni Phật tử chúng ta thực hành những cái pháp này nó thêm duyên, nó hỗ trợ cái phước duyên cho đất nước, cho dân tộc. À, Đấy, Đức Phật dạy bảy cái pháp để mà giúp cho một quốc gia không bị bại vong. Cái pháp thứ nhất ấy là nhân dân ở nước đó thường tụ họp, thường bàn luận chính pháp, tu phước, tự sửa. Nghe không? Đấy, cái này Thầy giảng rồi, hôm nay Thầy nói lại thôi. Nhân dân trong cái nước đó thường hội họp với nhau, hội họp trong cái sự rất là đoàn kết để bàn bạc về chính pháp, bàn bạc về cái việc tu phước, và hành thiện thế nào rồi sửa chữa cái tội lỗi lỗi lầm của mình đấy là thứ nhất cái thứ hai là vua tôi ở thần dân ở trong nước đó phải sống hòa thuận trên dưới một lòng kẻ làm tôi làm dân thì phải trung lương người làm vua thì nghe lời can gián không có bạo ác đây là dạy đức phật dạy về kẻ làm vua kẻ trị vì đất nước à, phải làm sao cho dân chúng được hòa thuận trên dưới một lòng à, thế và mình phải biết nghe lời can gián không bạo ác hết lòng vì dân vì nước thứ ba là nhân dân nước đó phải biết giữ gìn chính pháp khuyên bảo nhau không phạm tội trên dưới đều tuân theo pháp tắc đó tức là nhân dân nước đó và biết kính quý chính pháp biết khuyên bảo nhau không phạm tội và sợ điều tội lỗi và biết tuân theo pháp tắc ở đây tức là thực hành pháp luật quốc gia. Điều thứ tư là nhân dân nước đó biết giữ theo lễ nghĩa, hiếu dưỡng cha mẹ, kính thuận sư trưởng, nam nữ phân biệt, lớn nhỏ có thứ tự, không để mất nghi tắc. Cũng lại là một cái điều đạo đức nữa. Nghe không? Sống có lễ, có nghĩa, wow. biết hiếu dưỡng cha mẹ, biết kính trọng sư trưởng, kính thuận sư trưởng, nam nữ có phân biệt, lớn nhỏ có thứ tự, tức là người sống có cái lễ độ đấy, dân mình gọi là tiên học lễ đấy, phải không? Đó, sống có cái lễ độ có cái đạo đức thứ năm là nhân dân nước đó thường tôn trọng tông miếu kính nể quỷ thần và nhân dân ở nước đó tôn trọng tông miếu tức là biết nhớ về cội nguồn của mình sống có, có, có cội có nguồn không bao giờ quên tiên quên tổ và à, kính nể quỷ thần và biết rằng có cái thế giới quỷ thần ở xung quanh chúng ta. Đấy, cũng giống như bài kinh mà Đức Phật dạy về thành Vesali đấy. Wow. Đức Phật dạy về phải sống làm sao để cho thế giới của những uh, chư thiên, quỷ thần người ta hoan hỉ, người ta không giận trách mình. Thì ở đây cũng thế, nhân dân nước ấy biết tôn trọng cái thế giới quỷ thần, nghe không? Và biết rằng có thế giới tâm linh chứ không phải không có. Wow một dân tộc nào mà tin được có thế giới tâm linh thì dân tộc đó cũng sẽ có những cái tốt đẹp, người ta sẽ sợ tội lỗi. Còn không tin rằng có thế giới tâm linh thì họ chả sợ tội lỗi đâu. Nghĩ rằng chết là hết rồi thì họ không sợ đâu, phải không? Đấy, thế cho nên ở đây Đức Phật dạy là dân ở nước đó thường tôn trọng tông miếu, tông miếu là cái chỗ về cội nguồn, về tiên tổ, về nhà thờ, về tiên tổ đấy, à, vào những cái cội nguồn của mình đất nước Việt Nam chúng ta thì có đền Hùng <laughs> thờ vua Hùng ở đó cũng là cái giống như là cái cội nguồn của dân tộc đó, thì chúng ta biết giữ cái này từ cái đó để chúng ta thấy vào chúng ta là con rồng cháu tiên ở trong một bọc mà ra à, chăm trứng của mẹ âu cơ nở ra cái đó rất là hay tuy có thể là một cái, một cái huyền thoại thôi nhưng mà nó cũng giúp cho dân chúng ta sống đoàn kết với nhau cái điều đó rất là quý rất là quý cái văn hóa rất quý đó. thứ sáu là dân nước đó biết theo thời tiết đất đai quý trọng thóc lúa bốn mùa dân chúng siêng năng cày cấy không bỏ bê tức là dân chúng nước ấy chăm yêu lao động vào biết quý tiết sản vật vào không có lười biếng không có nặng về việc ăn việc chơi dân tộc nào mà nặng về ăn về chơi thì dân tộc đấy cũng sẽ xa đọa đất nước ấy sẽ đi xuống còn người dân nước ấy chăm chỉ yêu quý lao động vào à, thì nó cũng sẽ tốt những người yêu quý lao động thường người ta cũng sẽ có những cái phẩm chất tốt Đấy, còn cái đất nước <laughs> nào mà dân chỉ nặng về ăn đi chơi thôi à, thì nó sẽ sinh hư hỏng Đấy. thứ bảy là dân nước đó tôn trọng đạo đức cung kính sa môn à, trong nước có các bậc thánh giả a la hán từ xa đến đều hết lòng ủng hộ thường cúng dường các thứ áo mền giường chõng thuốc thang chẳng biếng nhác ở đây đức phật nói đến cái việc mà người dân ở đấy biết kính trọng đạo đức mà tiêu biểu cho cái nếp sống đạo đức đó chính là sa môn là những vị đệ tử tu sĩ của phật mà xuất gia và ở đây thầy nói đến những bậc chân tu đó và thì xứng đáng là cái tấm gương đạo đức để cho nhân dân kính trọng và hướng về nếu mà nhân dân biết cung kính những bậc như vậy cung kính các bậc sa môn chân chính và rồi biết à, lo lắng biết à, hết lòng ờ, phụng dưỡng thì điều đó là cái phước lành rất lớn tức là cung kính tam bảo phật pháp tăng chắc chắn mình cũng sẽ được những cái phước lành chư thiên hộ trì đó đấy là bảy điều thế và đức phật mới dạy thế này ai làm vua mà thực hành được bảy pháp này thì đất nước không bị nguy khốn dù có đem binh của cả thiên hạ đến đánh cũng không thể thắng được giả như nhân dân nước đó chỉ thực hành có một pháp thôi thì cũng không thể đánh thắng được huống chi nhân dân nước đó mà thực hành đủ bảy pháp đấy thưa đại chúng yeah. đức phật khẳng định chúng ta đấy trong bảy cái pháp này nếu mà người dân chỉ cần thực hành được một pháp thôi đại chúng ạ thì cũng không thể đánh thắng nổi đất nước nào muốn xâm lăng giặc nào muốn xâm chiếm cũng không thể chiến thắng được à, đất nước đó sẽ giữ vững đất nước đó không thể bị bại vong đó. Thế thì ở đây, thưa đại chúng, Thầy thì rất mong, mong rằng đất nước ta với truyền thống nghìn năm văn hiến, đặc biệt là Phật giáo gắn bó đồng hành cùng dân tộc mấy nghìn năm lịch sử vâng, và, đã từng có những thời kỳ Phật giáo là quốc đạo như thời Lý, thời Trần. Thầy rất mong các vị lãnh đạo quốc gia và nhân dân chúng ta à, đều biết được bài kinh này và áp dụng thực hành theo bài kinh này để làm sao thực hành đúng lời dạy Đức Phật để giúp cho đất nước chúng ta được hùng mạnh, không bị giặc ngoại xâm và giữ vững được chủ quyền độc lập và giúp cho nhân dân chúng ta được cuộc sống được được an bình nhé. Và kính thưa đại chúng, suy nghĩ về chiến tranh thì chúng ta mới thấy vào tất nhiên thế giới này là thế giới cõi dục nói là làm sao cho thế giới này hết được chiến tranh thế giới này chỉ hết chiến tranh khi con người chúng ta hết tham sân si con người chúng ta còn tham sân si thì chiến tranh sẽ còn quả thật là khó lắm wow. vậy nên ấy, mà muốn diệt tham sân si thì chỉ có pháp của phật thôi chỉ có thuốc của phật mới diệt được tham sân si những người hướng về Phật Pháp, yêu kính Phật Pháp, muốn thực hành Phật Pháp thì mới diệt tham sân si. Không có cái Pháp nào diệt được tham sân si ngoài Pháp Phật. Vậy cho nên ấy, chúng ta mong muốn cho thế giới này được thêm những cái chất liệu hòa bình thì Tăng Ni Phật tử chúng ta phải cố gắng. À, chúng ta làm sao đó để lan tỏa được Phật Pháp. Chúng ta hãy học cái gương của con chim anh Vũ đấy. Nghe Nó nó dùng cái mỏ rất nhỏ nhưng mà nó quyết tâm với cái trí nguyện là dùng cái mỏ ấy đi mà mà hút những giọt nước để mà dập lửa cháy rừng. Đấy, chúng ta học cái quyết tâm của con chim anh Vũ như vậy, phải Chúng ta sẽ quyết tâm làm mọi việc nào đó để mà góp phần cho thế giới này nó được thêm cái chất liệu hòa bình. Chứ còn mình không thể mong được thế giới này hoàn toàn hòa bình là không có, rất khó vì chúng sinh còn tham sân si thưa đại chúng còn chấp ngã và chấp ngã sở thưa đại chúng tham sân si thì đương nhiên là chấp ngã chấp ngã rồi thì sẽ có ngã sở tức là cái sở hữu của ngã thưa đại chúng cái sở hữu của ngã thì thưa đại chúng nó nhiều lắm vào vợ tôi con tôi nhà cửa của tôi dân làng tôi quê hương tôi đất nước tôi vân vân nó cũng đều thuộc trong phạm vi của chấp ngã đấy thưa đại chúng nói theo về mặt chân gọi là chân đế là như vậy đối với đạo phật thì đức phật thấy rất rõ còn chấp ngã thì sẽ còn có chiến tranh còn chấp ngã tức là còn vô minh còn vô minh thì còn tham sân si và còn chiến tranh cho bao giờ cái ngã nó mòn mỏng đi thì bao nhiêu thì chiến tranh nó sẽ bớt thôi thưa đại chúng đó thế cho nên là tăng ni phật tử chúng ta vào cố gắng làm sao lan tỏa giá trị phật pháp đến với thế giới này như cái nguyện bồ đề của chúng ta nghe không? Đó nguyện là đem ánh sáng Phật Pháp à, cho khắp tất cả mọi người bằng hết sức của mình. À, à, Thầy cũng thế mà nguyện cầu cho thế giới rất đau binh. Mọi người nhìn nhau con một nhà, hiểu biết thương yêu và chia sẻ, sống chung an lạc kiếp nhân sinh. Đó là cái tâm nguyện của Tăng Ni và Phật tử chúng ta. Mong cho chiến tranh cũng sớm chấm dứt vào người dân người ta được an lành và dù là dân nước nào mình nhìn thấy cái cảnh chiến tranh nó xót xa lắm thưa đại chúng vào con lìa mẹ ừ, vợ xa chồng nhà tan cửa nát nó rất là đau thương không ai muốn chiến tranh nhất là chúng ta là những người con phật đó thì kính thưa đại chúng thầy nói qua một chút là để chúng ta tăng ni phật tử cảm nhận được à, vừa là cái hơi thở của cuộc sống chúng ta sống trong thế giới này chúng ta có cái cộng nghiệp với tất cả mọi người thế thì chúng ta cũng là một trong những cái nhân tố để làm sao góp phần nó chuyển cái nghiệp ấy đi từ cái tâm nguyện thiện lành của chúng ta chúng ta yêu chuộng hòa bình và chúng ta cầu nguyện chúng ta làm mọi cái à, gửi những cái thiện tâm những cái tâm từ của chúng ta đến với tất cả mọi người à, để làm sao cho mọi người trong tâm họ cũng khởi được cái tâm từ tâm từ có thì chiến tranh sẽ không à nó sẽ không đó nhé